Chào tất cả mọi người Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với một cái quy trình mới à, Lúc trước á à, Cách đây vài ngày à Mình gửi cho các bạn một cái tài liệu đó là hướng dẫn người mới Nhưng mình thấy một cái khuyết điểm cũng như một cái điểm yếu của tài liệu này á, Đó là nó quá dài dòng Mình đã gửi cho một số người và họ nói Thôi dài dòng quá là miếng xem quá Vì thế nên mình sẽ làm một cái tài liệu mới Nó sẽ cô động và xúc tích Và nó chỉ là giới thiệu một cách trực quan, một cách cơ bản nhất về tất cả các dự án chứ nó không có mấy cái câu ghi mấy cái kia nó lằng nhằng nó lề mề nó nó nói chung là nó khiến người ta nó quấn não lắm và sau đó bước bước một là để mình nói cái quy trình ra, ra trước bước một là gửi tài liệu dự án lần này mình sẽ làm một cái tài liệu mới và kèm link đăng ký chú ý chú ý chỗ cái link đăng ký này nè những dự nào các bạn đăng ký được thì các bạn hãy đăng ký và các bạn hãy copy link giới thiệu mình ra một cái file riêng một cái link Google Doc riêng ai không biết thì mình sẽ tạo cho rồi sau đó thì các bạn sẽ gửi luôn cho ghét các bạn cái này các bạn tự tiên ghét cho mình ở những giá mà các bạn đăng ký được chứ đâu có tiện muốn cho mình hoài được các bạn phải có lợi các bạn có thương mình lại chứ mấy dán giờ tôi xin hay nói chung lại là tất cả các bạn luôn á, những bạn không có chứng minh nhân dân á thì trừ ba dán VNDC, Uphorn và Forbit ra không làm được thôi thì còn lại mấy dán khác các bạn chỉ cần có Gmail rồi tải app vậy là làm được thôi chứ các bạn đừng đừng có tiện ghét cho mình không các bạn hãy tiện ghét cho các bạn ở những dán đó thì các bạn làm các bạn ờ, cứ đăng ký hết và các bạn copy paste các bạn tạo một link nguồn đó ai không biết thì liên hệ mình và các bạn gọi cho họ tài liệu dán xong gửi cho lên đăng ký là link của các bạn tiếp theo thường á một số người á thật sự sau sau khi gửi nha ít sau khi gửi khoảng các bạn hãy nhớ các bạn hãy chú ý là sau khi gửi khoảng tiếng hoặc hai tiếng thôi cho ngày luôn ngày thì hơi lâu nhưng mà thôi kệ hoặc, hoặc là sau sau khi ở một khoảng thời gian đó, các bạn nhắn tin lại họ bạn đã đăng ký chưa hoặc là bạn có tham gia không như thế nào đấy các bạn hãy chú ý chứ đừng quăng xong rồi xong bỏ con giữa chợ không có quan tâm có chú ý gì hết là không được rồi nếu họ đồng ý tham gia và họ đã đăng ký uh, chú ý nha khi mà họ đã đăng ký xong một trong những dự mà các bạn gửi tốt nhất là khuyên và kêu họ đăng ký hết đi để chúng ta tiện ghép tại chúng ta đang chạy song song nhiều dự mà thì gửi cho một cái form cái form này mình sẽ gửi cho các bạn và mình sẽ có một cái tài liệu là quy trình làm việc luôn trong đó nó có tất cả các đường link các form mà các bạn cần gỡ cho red cái form này là form đăng ký thông tin để tham gia hệ thống thì mình bản thân là một à, không phải là boss nói chung là ừ, thì mình cũng coi là bị boss đi mình mình là người quản lý hệ thống này vì thế nên mình có cần có thông tin của các thành viên để biết từng người như thế nào như thế nào và mình có thể hỗ trợ sát sao từng người và mình muốn biết thông tin để có thể hỗ trợ và cũng như là có một cái kênh thông tin liên lạc với tất cả các bạn trong hệ thống vì thế nên các bạn hãy gửi cho họ một cái form và nói là uh, bạn muốn tham gia hệ thống mình thì bạn hãy đăng ký vào một cái form đây là đăng ký thông tin thành viên để anh à, quản lý dễ uh, giúp đỡ hỗ trợ mọi người tiếp theo là gửi cho một cái link group cái group này mình tạo sẵn rồi nhưng mà chắc mình sẽ chuyển qua cái cái cái cái cái, cái quy, đưa vô cái quy trình này luôn thật sự cái group đó là một cái quy trình khác nữa nhưng mà lần này mình sẽ thống nhất và đồng bộ lại đó là cái group hệ thống là hồng hệ thống mình muốn đặt tên là là hồng mà niềm tự hào của người việt vì thế nên mình uh, sẽ gửi cho các bạn cái link group này và mình sẽ sau khi các bạn kêu họ tham gia cái group này thì kêu họ xem những video đào tạo ở trong cái bài đầu tiên trên group các bạn ghi mới trên group ạ à. thì hồi nãy giờ mình làm nhiều video đào tạo rồi thì mình sẽ chèn lên trên đây và các bạn kêu họ xem sau khi xem video đào tạo đó là bước tới bước 4 mình kêu họ có nếu có thắc mắc gì và chưa biết làm việc thì có thể uh, inbox để mình để hỗ trợ thêm còn không thì họ bắt đầu làm việc và làm việc thì nói nói chung là đơn giản là các bạn chỉ việc hầu như là trong cái video đào tạo mình đã hướng dẫn làm việc rồi nhưng mà các bạn muốn gọi là chi tiết hơn thì các bạn có thể tự hướng dẫn F1 và tự hướng dẫn red của mình làm việc đó là đăng bài và gửi cho họ một cái mẫu bài đăng một cái link chứa mẫu bài đăng rồi họ chỉ copy paste thôi và một cái mẫu comment để cho họ comment dạo và thậm chí là kịch bản nhắn tin thì để họ làm cách ba đó là inbox trực tiếp những người đang làm cái này online đó thấy chưa mình đã chuẩn bị sẵn hết và quy trình này sẽ giúp cho hệ thống các bạn tự vận hành cứ ai vô đưa vô quy trình này ra sẽ trở thành một leader mà lãnh đạo cơ bản là như vậy cái quy trình này thì nếu ai còn thắc mắc gì thì hỏi riêng lại mình còn không thôi thì các bạn cứ làm theo quy trình này thì mình nhắc lại quy trình một quy, mình sẽ mình nhắc mình sẽ nhắc lại quy trình một lần nữa đó là bước 1 gửi tài liệu dự án lên đăng ký các dự án đó đa số là dự, linh linh giới thiệu của các bạn nha chứ không cần lấy linh của mình tại dự án nào các bạn đăng ký được thì các bạn lấy linh đi bước 2 điền form bước 3 tham gia dự tham gia group của hệ thống và xem các video đào tạo bước 4 bắt đầu làm việc và giải đáp thắc mắc xong cơ bản là như vậy thì à, nếu ai mà có thắc mắc nữa thì có thể hỏi mình không thôi thì các bạn cứ làm theo quy trình này mình sẽ bắt đầu chuyển theo quy trình này cho các bạn khoảng tối nay hoặc là ngày mai tại vì mình cũng phải làm một số việc khác nữa hỏi tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau